tình cờ gặp lại nhau dường như lâu lắm rất quen nhau gặp lại nhau mặt dương niềm đau gặp lại nhau lúc sắp xa nhau gặp lại nhau tóc xanh phai màu thì thương nửa sau bên kia người xưa có nhớ gì không chờ nhau bạc áo chốn xa xăm ngoảnh nhìn nhau lúc anh qua cầu chờ nhau bạc áo nhìn nhau lúc anh qua cầu chờ nhau bác ngang chờ nhau bát ngát